ta là người Phật tử thường thành Đến nhà kiếm không được thì vô chùa tịnh xá Thì khi chết cũng vậy Nếu tôi sống là tôi là cầu bạc hút sách Thì chết tôi tìm nhà cầu bạc tôi đầu thai vào đó Tôi thích đó thì tôi đầu thai đó Kia là cái thường nghiệp tôi giảng hồi nãy Còn nếu tôi là người Phật tử thường thành Tôi dạy gì mà tôi sanh vào nhà cầu bạc Tôi kiếm người đạo đức ở trong tịnh xá tôi sanh vào đó nhưng mà nó có ngoại lệ nha và trường hợp như tôi nói nãy là vấn đề cần tử nghiệp đấy khi cái ác nghiệp nhà nổi lên có thể mình đầu thai vào nhà cầu bạc đứa trẻ thì vấn đề đầu thai vấn đề luân hồi nó phức tạp lắm thành ra do đó mới có ban hội niệm mới có pháp môn tịnh độ ra đời để mới có người khai thị để cứu giúp cái dòng linh này phức tạp này có một đường giảng sanh nhất định thì chư phật tử phải nghe pháp phải hiểu rõ ràng và phải chuẩn bị cái hành lý ngay bây giờ và tại đây vì tôi nói là nói đừng có hạn tất cả những cái quá khứ không ăn thua gì hết có thể cải sửa trong hiện tại tất cả cái tương lai không ăn nhầm gì hết có thể tạo ngay trong hiện tại chỉ có hiện tại là thật thôi thành ra chưa phật tử đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ đừng bây giờ mơ mộng tương lai mà phải sống với cái hiện tại thì hiện tại đó là cõi trời tứ thiền sắc giới đức phật cũng chưa chấp nhận nữa phải sống với cái hiện tiền lạc trú chứ không phải hiện tại lạc trú hiện tiền là gì là thấy tất cả những cái chu kỳ này là không có hình tướng mình có thấy cái nhà này còn có kèo cổ có vách có sắt có xi măng này kia tất cả cái đó chỉ là năng lực chỉ là điện tử thôi cũng như cái xác thân mình tiếng lưỡi rồi <laughs> tiếng lưỡi ở đây, đó thì chưa phật tử phải hiểu cái đó cũng như cái xác thân mình cũng vậy là do đất nước lửa gió tạo thành bắt tay mũi lưỡi nhưng mà nhìn kỹ bắt tay mũi lưỡi không có đất nước lửa gió cũng không có đó chỉ là những cái điện tử thôi như khoa học bây giờ thấy đó. cũng như nước mình ngày thấy nước thì các nhà khoa học thấy h 2 các nhà điện tử thấy oxy là 16 điện tử âm 16 điện tử dương hydro là một điện tử âm một điện tử dương không có còn các nhà siêu điện tử nó bắn phá những cái điện tử nó biến mất nó thành cái năng lực năng lực tức là không có hình tướng nữa chỉ có cái năng lực thôi rồi đạo phật kêu là thức còn đạo phật thì nói chưa phải năng lực đâu cái đó là cảm giác một khoa học chưa tìm được cái đó thấy nó biến mất thôi nhưng mà các cõi trời tu cao người ta sẽ thấy cái năng lực của vật chất là có hình tướng kêu đó là cảm giác rồi khi tu cao lên nó bắn bỏ cái cảm giác nữa thì nó biến thành tư tưởng thì các cõi trời dục giới cái cảm giác đó không thấy được cái tư tưởng tới cõi trời sắc giới mới thấy tư tưởng có hình tướng và mới thăng qua lên tới ý chí ý chí nó nó nó nhỏ nhiệm nó cao siêu hơn cái tư tưởng thành ra các ngài thấy ý chí là không có hình tướng nhưng đạo phật ý chí cũng vẫn có hình tướng đó là hư không vô biên thật ra hư không hữu biên thành ra chúng ta nhìn hư không chúng ta tưởng nó bao la thật ra nó có giới hạn khi nào tới thức vô biên a la gia đây mới là vô vô vô lượng vô biên nhưng mà a la gia nửa giọng nửa chân nó còn trôi chảy khi nào nó đứng lặng hoàn toàn giống như nước đứng lặng bất biến đây mới thật là chân nhưng mà chân mà không ra tùy thượng giáo hóa chúng sanh cái đó là cái nước chết nước thì phải bao gồm cả dòng nước cả sống thiện sống ác thì cái đó gọi là biển tức là pháp thân thường trụ của như lai đến đây mới là chấm dứt vậy là tôi nói xong tất cả các cảnh giới hiện tại chúng ta đang sống và sau khi chúng ta chết có nghĩa là sống sao thì chết vậy thành ra chúng ta đừng mơ mộng tương lai đừng lối tiếc quá khứ mà phải sống với hiện tại và từ hiện tại chúng ta chuyển qua cái hiện tiền lạc trụ tức là nhận thấy cái cái bất tử nhận thấy tất cả pháp giới này đều chỉ là một cái dùng hào quang chỉ là một cái năng lực bao trùm thôi đó là hiện tiền lạc trú của nhập lưu nhất dẫn lai bất lai nhất là a la hán rồi từ hiện tiền lạc trú tới qua chúng ta mới qua hiện pháp lạc trú thế là tùy thuận trở lại được cái nước rồi bất biến đứng lặng bất biến là trở lại tùy thuận với dòng nước dòng nước thì đứng lặng mà chuyển biến chân dẫn hòa rồi tùy thuận với sống thiện sống ái để được cái biển đó là thế giới trùng trùng duyên khởi sự sự vô ngại pháp giới của như lai đến đây mới là xong như vậy chúng ta qua phần thứ tư cách thức tu tập như thế nào để được đầu thai theo ý muốn còn chấm dứt đầu thai tùy thuận đầu thai hạng khi khác mô